chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với học văn chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục trong chuỗi bài học về học vần nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chị có chữ A kết hợp với nhờ. Chúng mình sẽ đánh vần là A nhờ anh. Ta được vần anh Ví dụ như tranh, ảnh. Tiếp theo, chữ E khi kết hợp với nhờ, chúng mình sẽ đánh vần là E nhờ anh. Vần anh. Ví dụ như kênh, bệnh viện. Chữ Y kết hợp với nhờ, chúng mình sẽ đánh vần là Y nhờ in. Ta được vần in. Ví dụ như kính, tính. Tiếp theo, chữ A khi kết hợp với chữ trò, chúng mình sẽ đánh vần như sau. A trò ách ta được vần, ách. Ví dụ như sách, gạch, chữ E kết hợp với chữ trò, chúng mình sẽ đánh vần là E trò ếch. Ta được vần ếch. Vần ếch có các ví dụ như chênh lệch, ếch. Chữ Y kết hợp với chữ trò, chúng mình sẽ đánh vần như sau. Y trò x. Ta được vần x. Vần x có các ví dụ như sau. Lịch Kịch Tiếp theo, chữ A khi đi với chữ ngờ, chúng mình sẽ đánh vần là A ngờ ang. Ta được vần ang. Vần ang có các ví dụ như sau. Làng Vàng Chữ Á khi đi với chữ ngờ, chúng mình sẽ đánh vần là Á ngờ ăn. Vần ăn Đối với vần ăn, chị có hai ví dụ. Măng Băng Chữ ớ khi đi với chữ ngờ, chị sẽ đánh vần như sau. Ớ ngờ ông Ta được vần ông Ví dụ như nhà tầng vầng trăng. Chữ O kết hợp với chữ ngờ, chúng mình sẽ đánh vần là O ngờ ong. Vần ong. Vần ong có các ví dụ như trong chóng, ong. Chữ O kết hợp với chữ ngờ, chúng mình sẽ đánh vần là ô ngờ ông ta được vần ông. Ví dụ như bông hoa, ông. Chữ U kết hợp với chữ ngờ, chúng mình sẽ đánh vần như sau. U ngờ ung. Vần ung. Ví dụ, súng, vũng. Và cuối cùng, chữ ư khi kết hợp với chữ ngờ chúng mình sẽ đánh vần là ư ngờ ưng. Ta được vần ưng. Lấy ví dụ như vừng, bánh trưng. Vậy là chị em mình đã cùng nhau đi tìm hiểu về ví dụ và cách phát âm 13 vần trên. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng luyện đọc lại một lần nữa nhé. Các bạn hãy nhìn lên màn hình và cùng nhau đánh vần theo chị nào. A nhờ anh A nhờ anh A nhờ anh E nhờ anh. E nhờ anh. E nhờ anh. Y nhờ in. Y nhờ in. Y nhờ in. A chờ ách. A chờ ách. A chờ ếch E chờ ếch E chờ ếch E chờ ếch Y chờ x Y chờ x Y chờ x A ngờ an A ngờ an A ngờ an Á ngờ ăn Á ngờ ăn Á ngờ ăn ứ ngờ ân ứ o ngờ ông, o ngờ ông, ô ngờ ông ô ngờ ông ô ngờ ông u ngờ ung u ngờ ung u ngờ ung ư ngờ ưng ư ngờ ưng ư ngờ ưng các bạn đã đọc xong chưa nhỉ bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc về nhà các bạn nhớ xem lại bài học thật nhiều lần để có thể đánh vần một cách thành thạo các vần này nhé